uh, ờ, Diệu Thu cũng thấy như thế này thứ nhất là vào cái lớp học của thầy Phương ạ thì um, thầy là một cái ngọn đuốc um, để cho cho chị em chúng mình là là um, nương vào đó để chúng mình đi thầy như một người chỉ đường thì ờ, chúng ta đi bằng phương tiện nào đi bộ hay là đi xe máy hay đi xe đạp hay đi tàu đi ô tô đó là chính là là do ở mình mình tiến bộ hay không hoặc là mình mình đạt được cái thành quả ờ, được những cái ờ, nhiệm màu trong cuộc sống của mình hay không hoặc là cái tâm mình hoan hỉ ờ, mình đi đến cái đích cuối cùng của mình hay không lại là do của mình thì um, em cũng thấy rằng là có rất nhiều người là uh, thực tập và đã đạt được những cái kết quả mà rất là tốt mặc dù là cái thời gian học của các cô chú anh chị rất là ngắn thì đã đạt được cái cái um, cái cái điều rất là tuyệt vời Diệu Thu rất là chúc mừng mọi người và cũng mong rằng là cái cộng đồng này sẽ lan tỏa nhiều để mọi người uh, biết đến cái lợi lạc của cái ờ, cái cái cái việc ờ, mà mình thực hiện cái cái cái phép màu này thực ra thì cái cái này á, thì uh, mình nói là phép màu cũng là rất đúng mà mình nói rằng là cái nghiệp cũng là rất đúng bởi vì là Ờ, qua cái ờ, cái cuốn phim mà thầy ờ, thầy chia sẻ ấy ạ thì thực ra là linh hồn là có theo diệu thu nghĩ là nó có thật và cái nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp của mình nó là có thật và mình có kiếp trước thì khi mà mình tin cái đó và mình tin cái nhân quả khi mà mình gieo những cái gì thì mình sẽ gặp những cái đấy thì đó là cái nền móng cái nền móng của cái người mà mà mà mình mình hiểu được cái cái đạo đức cái giá trị cái cái cái tư cách sống của mình thì cái đấy chính là một cái cái ừ, cái cái nền móng để đi về đến cái tôi đích thực còn nếu như khi mà mình mình không mình ờ, cái tôi bản ngã của mình nó quá là cao lúc nào mình cũng đưa cái tôi của mình lên nào thì mình giỏi giang hơn này rồi mình ờ, thông minh hơn rồi tất cả mọi cái mình đều đúng thì thực ra cái đấy chính là nó đã đang giết chết chính con người mình mà nó đã đang làm cho chính tất cả những người xa lánh mình và tự mình tự mình đưa lên chứ không có ai đưa đến cho mình cái đó cả thế khi mình hiểu được cái đó thì mình sẽ trở về cái tôi đích thực của mình thì ờ, mình sẽ hạ thấp cái tôi bản ngã của mình xuống và mình sống luôn biết khiêm hạ và cái điều quan trọng nhất là mình phải sống thật hoan hỉ kể cả những người mà người ta có những cái thù oán đối với mình thì ờ, trong đạo Phật ấy, thì cũng có một cái câu như thế này lấy đức báo oán thì oán đó sẽ tiêu tan mà lấy oán báo oán thì oán kia sẽ chất chồng mình đấm người ta một cái người ta đấm lại một mình một cái thì nó cứ như thế mãi nó sẽ không bao giờ nó nó nó cải thiện tiện được cái mối quan hệ thì mình cứ kệ đi mọi người cứ nói gì thì nói nhưng mà cái quan trọng nhất là ở ờ, diệu thu có một cái ờ, cái cách như thế này tức là ừ, lâu rồi cách đây khoảng ờ, cũng có lẽ là từ lúc còn rất là trẻ diệu thu đã có một cái cái là khi mà buổi tối thì Diệu Thu có một cái thói quen là đọc sách 15 phút trước khi đi ngủ và trong đầu giường của Diệu Thu lúc nào cũng có một quyển sách sau này thì ờ, Diệu Thu hiểu về đạo Phật ấy, thì Diệu Thu chỉ nghiên cứu về sách ờ, đạo lý của nhà Phật thôi thì um, nghe kinh nghe pháp rồi nghe các quý thầy giảng về đạo lý rồi đi học giáo lý của nhà Phật thì sau đấy thì uh, diệu thu thật sự là trong cái tâm của diệu thu ấy, thì diệu thu diệu thu cũng nguyện rằng là luôn cho con gặp được những minh sư và bạn hiền để cho con đi uh, đúng theo con đường chánh pháp thì uh, cái con đường chánh pháp đó đó là tu cái sự tu á, là mình tu dưỡng cái đạo đức của mình tu là sửa và cái ăn chay thì cũng vậy thôi ăn chay thì mình cân bằng cái âm dương ấy, của Osawa của người ờ, người Nhật ấy, thì rất là tốt. Hiện nay thì ở Việt Nam mình cũng đang áp dụng rất là nhiều mà thầy Phương cũng đã có chia sẻ với chúng mình là về cái việc mà ăn chay thì cân bằng âm dương giữa những cái hôm mưa và những cái hôm nắng, ngày dương và ngày âm để làm sao nó cân bằng bằng được cái âm dương của mình để cái sức khỏe của mình nó tốt hơn. Và cái quan trọng nhất nữa là cái tâm hoan hỉ của mình. Cái tâm của mình buông xả thật nhiều. Mình đừng cố chấp vào bất kỳ một cái thứ gì mà mình hãy cố gắng những cái chuyện to thì mình cho nó là nhỏ những cái chuyện mà nó nhỏ thì mình cho nó là không có thì à, ai nói gì thì cứ kệ người ta bởi vì cái, mình cứ hiểu là cái tai của họ nói cái tai của họ gần nhất họ nghe chứ mình thì cũng chưa nghe tới thì um, họ cho mình cái bánh thì mình mình không nhận thì họ lại lại trả về họ thôi thế thì mình cũng cũng không chấp nữa thì um, đủ duyên thì mình sẽ giao duyên cho mọi người còn nếu như không đủ duyên thì mình cũng hoan hỉ thì à, đến một lúc nào đấy họ sẽ ngộ dần ra và họ sẽ hiểu và cũng như là mình sống với cha mẹ già gia đình nhà chồng cũng thế có thể là ừ, đối xử với mình thế nào thì mình cũng không quan trọng cái quan trọng nhất là mình đối xử với họ như thế nào đó thì đó là cái cái mà mà diệu thu uh, áp dụng cho cái cuộc sống đời thường thì lúc còn trẻ thì diệu thu lại cứ nghĩ là mình cứ lấy cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ để mình mình sống trong cái cái cái ngôi nhà của mình thực ra thì đến bây giờ thì diệu thu trải qua năm nay diệu thu đã 50 tuổi rồi 50 <laughs> tuổi rồi thì là ờ, Diệu Thu cũng trải qua rất nhiều những cái ờ, những cái thăng trầm trong cuộc sống vui có buồn có thì ờ, đến bây giờ thì Diệu Thu gặp được thầy Phương thì phải nói rằng là Ờ, Diệu Thu mới cảm nhận được cái sự nhiệm màu là luôn cho con gặp những minh sư bạn hiền thì đúng là thấy là thật sự là đúng vì những cái giá trị mà thầy đưa lại thực ra nó không phải là tiền bạc uh, tiền thì có thể hôm nay thì ta không có nhưng có thể ngày mai thì ta lại có thế thế nhưng mà cái cái mà giá trị mà thầy đưa lại ừ, để cho chúng ta uh, chúng ta bước trên cái con đường mà đu, đi theo đúng đường của mình đó mới là một cái con đường mà mà mà ừ, mà chúng ta ừ, hiểu và chúng ta được may mắn hạnh phúc mà được gặp thì ừ, thật sự là em rất là biết ơn thầy <laughs> biết ơn thầy và biết ơn bạn biết rất là nhiều và biết ơn những cái nhân duyên mà mình được biết thế ờ, và mình học được cái lớp phép màu này để vun bồi thêm cái cái mà kiến thức cho rượu thu bởi vì là khi mà mình chỉ có cái tấm lòng từ bi mình cho đi mà mình không có cái kiến thức ấy, mình không có cái trí tuệ mình cứ cứ nghĩ rằng là mình cứ cho đi như thế thì mình sẽ mình sẽ là tốt nhưng thực ra thì mình cũng cũng phải phân tích và đánh giá là mình nên cho đi như thế nào và cái giá trị nào thì nên cho đi thì ờ, mình cũng có nghe một một quý thầy chia sẻ như thế này khi mà mà mình ờ, cứ nói rằng mình cho đi ví dụ mình thấy người ta nghèo khổ mình ờ, cho đi cân gạo này cho đi hạt muối rồi cho đi những cái gì mà có thể là họ sử dụng được ngay nhưng mà mình nếu như mình không cho cái kiến thức thì thực ra thì nó nó sẽ nó sẽ có thể là nó có khi là còn làm nguy hại tới họ họ sẽ ỉ lại và họ không không không muốn làm thì một số những cái, cái trường hợp nó nó là như vậy thì thay vì là à, thầy sẽ cho người ta một quyển sách để người ta đọc khi người ta đọc xong rồi thì người ta bảo thầy ơi thôi em không dám nhận của thầy đâu ạ Ừ, vì là nhiều còn nhiều quá nhiều những người mà còn khổ hơn em nữa nên là thôi em không dám nhận đâu ạ thì à, em biết ơn thầy thì đó là cái cái mà mà Diệu Thu thấy là giá trị mà thầy Phương đưa lại cho chúng ta để chúng ta lan tỏa với cộng đồng và chúng ta hiểu và cái quan trọng nhất là cả một cái cộng đồng nếu như mà mình hiểu được cái nhân quả tin sâu nhân quả và mình hiểu được cái tôi bản ngã và cái tôi đích thực của mình để mình trở về cái tôi đích thực của mình để trước hết là bản thân mình được tốt cái tâm của mình hoan hỉ cái thứ hai nữa là cho gia đình mình và cho xã hội thì cả một xã hội và cả một cái cộng đồng như thế thì thật quá là tuyệt vời bởi vì mình sống như thế thì mình yêu thương rồi mình chia sẻ rồi mình hoan hỉ với nhau thì mình không có cái hơn thua không có những cái tranh giành đó thì ờ, mình cứ tạo những cái cước báu như thế thì dần dần thì cái cuộc sống của mình nó sẽ ôn hòa và một cái cái nữa là khi mà diệu thu ờ, trải nghiệm cái cái chẳng hạt ấy, thì um, diệu thu ngồi thiền cũng như là mình đứng trước gương ấy thì ờ, cái khuôn mặt của Diệu Thu ạ, <laughs> chắc có lẽ là Diệu Thu được ờ, thấy một cái hiện tượng như thế này thì hôm nay cũng kể cho mọi người nghe tức là cách đây khoảng ờ, mười mấy năm rồi thì Diệu Thu cũng có đi chùa thì hôm đấy thì cái ngôi chùa này khánh thành thì có các quý thầy ở trong Huế ra rất là đông thì um, Ờ, khi mà lễ Phật xong thì tất cả mọi người đều ra cái cái ờ, cái nơi mà mà cúng chúng sinh cũng như là thầy phá địa ngục để để đưa các cứu vớt chúng sinh ở trong địa ngục ra thì ở trên đấy thì có một cái bàn thờ làm uh, ờ, dành cho những các cái thai nhi á thì thực sự là ngày xưa Diệu Thu cũng thật sự là sám hối á Uh, chính là cái câu thank you I love you và uh, tôi yêu bạn tôi thương bạn và trong quá khứ cũng như hiện tại tôi đã làm tổn thương tới bạn thì um, cái đấy chính là cái lời xin lỗi và cái cái lời sám hối của mình hàng ngày tại sao mọi người trổ ra những cái đó thì uh, diệu thu mới hiểu rằng là khi mà diệu thu uh, uh, phá thai ừ, cũng có một vài lần thì lúc còn rất là trẻ vì uh, trong cái mê mờ mà mình không biết thì mình đã tạo những cái nghiệp đó thì mình cũng cứ nghĩ là nó chỉ là là mới một hai tuần thì nó nó nó chưa thành hành gì cả. nên là diệu thu cũng không, không để ý tới thì khi mà diệu thu ờ, đến ờ, lễ tất cả mọi nơi rồi thì diệu thu đến một cái bàn thờ đó thì có rất nhiều những cái hình đứa trẻ con ở trên đó thì ờ, diệu thu tự nhiên diệu thu khóc rất là nhiều khóc khóc phải nói là khóc nức nở khóc khóc kinh khủng và trong cái nước mắt nhạt nhòa đấy thì diệu thu nhìn thấy nhiều trẻ con lắm nhiều tất cả những cái đứa trẻ con nó cứ bò lủng ngủng đứa có quần đứa có áo thì trong đó có cả con của diệu thu nữa bò ở trên đấy cứ bò lổ ngổ ở trên những các cái bậc tam cấp ấy rồi là giờ nó đứa thì con gái có con trai có đứa thì mặc quần đứa thì không thì dự thu không nhiều lắm mà mà không hiểu là tại sao mình nguyên nhân nó lại như thế thì có một cái cô bạn đồng tu thì cô cũng có đi cùng thì cô lại vừa đồng nghiệp vừa đồng tuổi cũng lại vừa hàng xóm thì ờ, cô ấy có đi cùng cô cứ kệ cho cho khóc vì cô cũng đã đi trước dự thu cho nên cô hiểu thì trong khi mà xong cái lúc đấy thì diệu thu cứ bảo thôi uh, tao phải về đi làm đi tao không ở lại đâu thì uh, cô ấy bảo là thôi đã đã đã dự thì dự cho nó trọn vẹn đi gọi điện về xin nghỉ đi thế thì um, diệu thu cũng có gọi điện về xin nghỉ và trong cái bữa cơm trưa của chùa của cái bữa trưa hôm đấy diệu thu nói phải nói thật với mọi người rằng là diệu thu ăn có nghĩa là ăn như chưa bao giờ mình được ăn nó rất là đói tức là ăn ăn à, ăn rất là nhiều thì ờ, tất cả mọi người ở đấy thì mọi người cũng biết thế thì mọi người cứ bảo em có ăn nữa không có ăn nữa không chị vào bếp chị lấy rồi những cái mâm ở bên nọ bên kia để các chị đưa sang thế thì um, khi mà đưa sang thì là rượu thụ ăn ăn xong thì các chị nói là thế có ăn nữa không em ăn được rồi thế thì sau khi sau cái buổi đấy thì mọi người mới nói rằng là uh, vì những cái đứa con của diệu thụ là từ lâu rồi từ ngày mà bỏ lời là không có được nghĩ đến và không có được ừ, ăn uống gì nên rất là đói khát và khi mà mẹ được mẹ biết đến cầu siêu cho thì là các bạn ấy rất là tủi thân khóc nức nở rồi là ăn rất là nhiều thì từ đấy thì diệu thu mới tin rằng là cái đó là có thật và sau đó thì diệu thu cũng à, đã đặt tên cho các bạn ấy, đặt tên à, trước hết là họ của chồng thì sau họ của mình này rồi sau đó đặt tên cho các con và sau đó thì cứ mỗi những cái buổi mà đi chùa cầu siêu thì diệu thu cũng đưa đi theo thì uh, trong cái buổi mà năm 2012 thì Diệu Thu có được đủ duyên lành là được đi 27 tỉnh thành của uh, miền Nam thì vừa cúng dường và vừa, đi làm từ thiện và tu tập ở trong đó thì có những cái ờ, buổi mà diệu thu đã tu mật ở trong trong thiền viện ấy, là tức là mình bỏ tất cả là uh, điện thoại cũng như là giao dịch ở bên ngoài mà chỉ tu thiền và uh, ở trong chùa thôi thế thì uh, cái cái giá trị mà diệu thu uh, hiểu được và cho đến ngày hôm nay tại sao mà khi diệu thu lần tràng uh, diệu thu có những cái khuôn mặt nó hoan hỉ nó tươi cười và nó vui vẻ và tâm của mình rất là an lạc và mình không thấy có những cái hiện tượng kia thì thực ra là diệu thu đã trải qua những cái đó và diệu thu đã được được tha thứ thì à, mình đã có những cái trải nghiệm như thế và có những cái tiền kiếp trước của diệu thu thì diệu thu uh, cũng được biết cách đây cũng, cũng khá là lâu rồi là tức là tiền kiếp trước của diệu thu cũng là một người rất hay đi chùa và xách một cái làn đỏ đứng um, ở ở ở cổng chùa mà chính cái cổng chùa mà diệu thu đã quy y cách đây 10 12 à, năm về trước ấy, thì lại chính là cái chùa đấy thì à, Dĩ Thu mới hiểu rằng là tất cả mọi cái nó đều có tiền kiếp của mình và cái kiếp này mình sống trong hiện tại thì mình biết quá khứ và tương lai bởi vì trong cái hiện tại của mình cái phước báo của mình mình được hạnh phúc hay không mình được um, đủ đầy tất cả mọi cái hay không thì do là nhiều đời nhiều kiếp mình đã vun bồi những cái phước báu của mình thì cái kiếp này mình được như vậy và mình sống hiện tại là như thế nào thì cái cái quá cái cái tương lai của mình nó sẽ trả lời những cái hiện hữu như thế thì ờ, đây là một cái cái mà tại sao Diệu Thu trong tất cả bao nhiêu năm Diệu Thu cũng không bao giờ biết đi xem hay như thế nào này nọ mà Diệu Thu chỉ tin sâu nhân quả và sống trong cái ờ, môi trường hòa ái yêu thương chia sẻ và mình có thể là giúp đỡ ai cái gì mình hãy cố gắng bằng tất cả những cái tâm chân thành của mình thì ờ, mình cứ luôn luôn nguyện rằng mình sống và học theo những cái, cái chánh pháp và những cái cái cái thiện lương của mình thì mình sẽ gặp được những các cái người bạn hiền rồi những minh sư ví dụ như thầy phương là một minh sư để cho diệu thu nhìn và những cái lớp học như thế này là cái những cái lớp học mà cực kỳ giá trị mà có thể nói rằng có thể là như diệu thu đây là một lương của một cô giáo thì thật ra thì ừ, các con thì cũng rất là trưởng thành rồi thì à, cũng để mà nói và đi học hàng mấy chục triệu một khóa thì thật ra diệu thu cũng có thể là chưa chưa có uh, cố gắng lắm thì may là có thể để tham gia được một khóa thôi mà bây giờ cảm cái khóa học miễn phí như thế này thì thật sự mà nói là cái giá trị mà thầy đưa lại thì thật sự là diệu thu rất là cảm động thì ờ, cứ mỗi buổi tối á, diệu thu hay à, hay nằm hay suy nghĩ trước khi đi ngủ trong những cái quá trình mà một ngày hôm đó mình làm những cái gì và tại sao à, hôm nay mọi người nói mình như thế này hoặc mọi người mình nói mình như thế kia hoặc mình sống như thế đã những cái lời nói của mình với mọi người đã được chưa rồi có vội vã không thì để sau đó mình sẽ điều chỉnh cái tâm của mình thì um, mình mới thấy được tất cả mọi những cái giá trị mà trong cái cuộc sống đưa lại và mình nhìn nhận lại trong suốt 50 năm cuộc đời của Diệu Thu thì thật sự mà nói là đến giờ phút này Diệu Thu nhận ra rất nhiều những cái giá trị mà từ các cuốn thầy đưa lại và cái hành của Diệu Thu thật sự là em à, rất là biết ơn thầy biết ơn à, tất cả mọi người và em và chúc tất cả mọi người đều đạt được những cái hạnh nguyện của mình ý nguyện của mình và uh, cái phép màu sẽ luôn đến với trong cuộc sống của mình anh chị đã dư em cảm ơn thầy và tất cả mọi người đã cảm nhận lắng nghe